em bé mồ côi lang thang giữa chờ đời, một người già rách rưới lê thân xác dã rời người đau ốm triền miên đêm tháng ngày u phiền người một đời tha phương mòn mỏi muôn dặm đường đời cơ máu nhỏ nhoi qua một trận thiên tai khó khăn những ngày dài qua một thời chiến tranh tàn khô những mầm xanh dịch bệnh tràn quá nhanh xóa tan bao giấc lành ôi cõi đời có biết bao nỗi đau giá và cảm thông cùng nhau để thấy nỗi sầu của ta thật nhỏ bé một em bé mồ côi lang thang giữa chờ đợi một người già rách rưới lễ thân xác dạ rời người đau ốm triền miên đêm tháng ngày ưu phiền người một đời tha phương mòn mỏi muôn dặm đường qua một đời nghèo đói đời cơ máu nhỏ nhoi qua một trận thiên tai khó khăn những ngày dài qua một thời chiến tranh tàn khô những mầm xanh dịch bệnh tràn quá nhanh xóa tan bao giấc lành ôi cõi đời có biết bao nỗi đau giá tâm và cảm thông cùng nhau thông để nhau. thấy nỗi sầu của ta thật nhỏ bé giữa lòng đời sẽ tan biến mau thôi có đời có biết bao nỗi đau